giữa hai ta là gì đấy em ơi ta không thể chiếm lấy nhau suốt đời nhưng sau khi nói chia tay trên môi hai ta lại không thể nói em đã có người em yêu suốt đời và anh cũng đã có người yêu anh mất rồi trong hai ta đã có hạnh phúc riêng cuộc đời vì sao hai ta lại thay đổi chuyện mình cứ thế này và vẫn cứ kéo dài đến bao giờ là kết thúc đây già ai sẽ hiểu được đây đường phía trước rất dài và bao ánh mắt nhìn sẽ nói rất nhiều về chuyện hai chúng ta và anh không biết được kết thúc thế nào cho yêu rồi biết nói là tại sao em đã có người em yêu trọn đời và anh cũng đã có người yêu anh mất rồi trong hai ta đã có hạnh phúc riêng cuộc đời vì sao hai ta lại thay đổi chuyện tình cứ thế này và vẫn cứ kéo dài giờ là kết thúc đây nhiều lúc muốn nói rằng ta đã sai lầm nhưng nói rằng ai sẽ hiểu được đấy đường phía trước rất dài và bao ánh mắt nhìn sẽ nói rất nhiều về chuyện hai chúng ta sorry. 海中。